بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا جن لم نيتي با دعا نكاي باب ظن وآخواتها جن نواسيح الابتداء نم تاكلاو نواسيح الابتداء نم تاكلاو تيسا كان wa akhawatuha ti tua inna wa akhawatuha ti klau zonna wa akhawatuha niyatum yul nawasih al ibtida niyat yakun nawasih al ibtida mubtada khabar zaitun qaimun ni mubtada khabar ណាចឹងហើយពេលក្លៅជំនីមកកាលណាថ្មើមកចឹងអឺកាលណាញ៉ាក់គេគេ Z នេះចឹង rofo ក M នេះចឹងណាសាប់នេះនេះ rofok isim nasab khabar inna wo nhưng ngạ về nasab isim rofok khabar na wo nhưng ngạ về tua tua đấy chứng maf'ul zaitan co iman đây là zonna mô mà lệ tu ờ, zonantu zaitan co iman ni yêu nawasih al ibtida asal à, jumlahnya là mubtada khabar chừng hấp yên ni mai tâm mai chừng nhu pa là hiệp hukum hukum mubtada khabar đó chừng nhu ngạ về công power yêu lệ isim kana khabar kana ni lệ yêu isim inna khabar inna ni yêu maf'ul thì sa maf'ul thì to chừng lắm đấy thì phải zonna và akhawatuha này qala musannif rahimahullahu ta'ala zonna wa akhawatuha faslun wa amma zonna wa akhawatuha fa innaha ni fa innaha ni zonna wa akhawatuha tadkhulu ba'da istifa fa'iliha al mubtada wal fatansibuhuma ala annahuma maf'ulani laha đó, chương chữ láng faslun ờ, zanna wa akhawatuha fa innaha fa inna zannani wa akhawatuha ni tadkhulu ba'da istifa fa'ilaha như ta mơ thì ngọ mập ta khabar na hatai mong nyu hu fa'il block e à họ trang lên khang bằng hasa bằng kha cái ờ, hatai mong nyu hu fa'il block e block nang ka như ta mơ thì ngọ mập ta khabar một từng ngọ một tờ tạo khập hợp lắm phá tăng si bù hù mà kana zona a khwa tu han nyu na sap isim và nyu hak nyu na sap isim ta na sap khabar mana nyu na sap mubtada ta na sap khabar ala hùma hùma hùma này một mubtada thằng khabar này chừng maf'ula này là chừng tông tua một mubtada ta khabar này chừng maf'ul zona ờ, a khwa tu ha ia dengan misal ya nggak bisa uh, zonantu ini zonantu zonantu uh, zonantu zaitan qaiman nih nih ya untuk dia dengan tarikhnya senang pang ya nih nilai fa innaha takhulu ba'da istifa fa'iki fa'iliha nih ni à, zonna wa akhau wa tuha ni nyu tamau thì ngó một tờ ta khabar hatai mu nyu fa'il e block à nếu bọn này zonantu ni tu ni fa'il ni ok ờ, con Oh, okay. Ni kong le ba'da istifa'i hani maknanya le ba'da akhzi ba'da akhzi fa'iliha cek ni senang panggian ni. Ba'da istifa fa'iliha ni ba'da akhzi fa'iliha. Như tâm mơ giòn na và akhwatuha như tâm mơ từ ngọc mục ta ta thần ngọc bớt hả tay mới nhu fa'el blok à. Giòn ăn tu dày tần coi mà bớt ni không phải ni kong maknanya le fatat fa'inha tatkulu ta istifa' fa'iliha alal mubtada khabar mubtada khabar fatansibu fatansibuhuma ni zonna wa akhwatuha ni tansib mubtada dan khabar ni ya ala annahuma anna mubtada dan khabar ni maf'ulan laha chừng ní là Arab rồi năn tú fi'el và fa'el đó là ní maf'ul thì xa cho nên yêu cái maf'ul thì tua nên năn này gần gạo nhúng wahiya wahiya rồi nào akhwatuha nó nào an Maknanya dua. Ahaduhuma af'alul qulub. Ahaduhuma af'al qulub. Yo af'al qulub ấy công maknanya ti trong hung tai, dalam tai tong pi. Trem ta dua. Af'al qulub hung af'al jawarih ni. Ni af'al qulub maknanya ti trong hung tai. Hasa ke yo af'al jawarih. Ti trong hung ang ta ni. Ô ta họ lại យកការរអាយបោះបោះបោះបោះហំតានេះ ờ tăng tăng nhờ này giờ bùi à tập bưng bưng bưng chú bùi này giờ có nên nó sẽ ra ấp ăn chùa đấy nè ấp ăn cô lúp đi mà nãy tệ tông tay thằng pin bọn này vừa hay giá do nào a khawat tu hanau an a hatu huma af'alul qulub yo kit jeung pe le af pe ngan le af'al qulub ke yo le makna nyu ti tong tram tai tong pi zonan tu ka pama la tram tai oke hasil tu ka pama la mana ye ka mana tram tay khil à, tu mana zon jonan tu kong itu, ya. raaitu poh poh bini yo le ru'yah kalbiyah nih. Dan bini yo ta'liq le ru'yah kalbiyah. kayo terim ta ru'yah ra'a yo ru'yah ke Nah, đó ru này ru'yah kalbiyah nih. nyo ni nasab maf'ulain yah le ru'yah basariyah poh ni poh ni Mansu asal fi'il ញូមហាមន្សុបភាសាមកហ្វូនមិនឧទាហរណ៍រ៉ៃទូហ្សៃតាន់ហ្វិលម៉ាស្ជីតនេះកបោះហ្សេតសំគីហាសាមកហ្វូនមិនបងគេនេះយូរ៉ូយ៉ាបោះសូរីយ៉ាបោះហុំតានេះនេះបោះនេះនេះបោះហុំតាបោះនេះកងលពីកងតែខិននិយាយពីនេះនេះរ៉អាពីនេះនេះអឺឧទាហរណ៍រ៉ៃទូការ៉ៃទូរ៉ៃទូរ៉ៃទូហ្សៃតាន់ ni ra'aitu zaitan dha'ifan ni ni dha'ifan boh maf'ul ti sa đấy maf'ul ti to đấy pini ni tôi nhớ pini ni ken boh ta boh ta đó nè chăm là cái hơn này làm mặn rồi mà là mặn nó tới lấy boh ni ru ya qalbiyah này yo yo yo boh nyu ngạ tua maf'ul đấy tan xếp tua maf'ul ti sa ti to tapi ru'ya hang ta đấy boh hasa maf'ul ra'aitu zaitan fil masjid ra'aitu imaman fil madrasah tampilan Tiếng Philippines ấy thì tôi nói ra'aitu Nếu này ru'ya qalbiya Wa alimtu Tiếng ra'aitu pi ni về mana yakin đó nè Maknanya tiệt thông tai Alimtu yakin nghe nè Yakin nè Za'amtu Zonna gầy Wa ja'altu Ja'altu pi ni pun Mana dalam hati cái nè Ja'ala pi ni bina Bimana etikat ataupun zon nè Ok mana chứng đó nè sebab kereta iu af an kulub ni ni af an kulub ni hokan jingo na plona hajau tu ờ, hajau tu yo ka zonan tu gai atat à, tu mana nyu te tong hung tai yo ka gai hab hab mana hab ni mana nyu iftarit nah hab ni mana nyu hab ni arab iftarit iftarit iftarit au au takhayyal boleh hab อิฟตาริดปังมันบ่ครับเลยตะขยัลฮับฮะสรมายฮับอันนักามาลิกอุตหะบอกเลยฮับอันนักามาลิกตะขยัลอันนักามาลิกอิฟตาริดอันนักามาลิกอ่าตะขยัลยาเฮสรมายยาเฮจีเฮกันตาเฮง่ะยาเปออุตหะอ่านั่นก็อยู่เลยฮับฮับนี่กันไพกเอะนะทุนฮับนี่นี่มากนเลยมาว่าว่ากัน้องมานานอยู่กันไพกเอะนะ yo nhưng chả mệt tai hấp là hút bằng gì đang cái hạt tay cái tay khan nhu bài và hà bài gia hệ phụ mà nani hấp khi ăn mất tai là hút như nan bằng gì như nan cái như chừng af al không af al kulub này này chừng ta lại hấp wajat tu yakin alfai tu mana yakin cái tarai tu mana yakin cái ta alam bi mana alam ta'allam bini hukin la ta'allam ya ta'allama ya ta'allamu ta'allam pe manam kuona tapi ta alam pini pi mana i'lam nyu ka fi an amar à la khut mang ni mang ye na chừng tông pi này hấp lo pa fi el yêu lại fi em ông tệ tông tài tệ tông làm tài mà nãy như tệ tông làm hà tài nãy như chừng yêu afal qulub nên yêu afal qulub mà na mà nói như tệ tông tà chừng tệ khăn khăn lại sắc nơi này con tội sắc sắc nhà kinh nữa này sắc sắc con này mà na như kia xong sai tới đây hầm tay hầm tay là mười plo mười plo này mười plo là mười plo ok à xúc cù phi thì mà nói như mười plo mười plo nè à tới bây giờ này giờ này tam lên cái paman tới bây giờ mới giờ này hồi mười plo hồi nhau đấy ờ tập đây mười năm plo chụp plo nào đây à xe lại chỉ là sẽ năng tăng chỉ là năm plo bia bia ya tu na, ena zonnya nih jadi dari zonnya nih hal jaa zaitun azunnu annahu jaa azunnu nih nyanatan 60 panblok ya ha cái bài ô tapi nhu nhu nhu nhu nhu tôi à? không mưa blok ya tapi sắc này mưa blok mưa blok hơn hàng tơ tơ mình việc cái này tôi bằng nó tôi nhập tháp bằng mà là giòn na nó sắc đấy hàng tơ tơ mưa blok mưa blok hal annahu ya'ti aw la ya'ti entah-entah hianan habil azunnu anhu ya'ti 50 phép rồi cứ chút phép 50 rồi đấy nhưng mà nè tên mấy này, nắn nắn khan mà nà mình à. chừng na vô mis eh, mis misal eh, misal con tao dần na misal thì sa dần na đi misal dần đi dần misalnya zonan tu zaitan qaiman ya katakan kan ini zonan tu fi'il wa fa'il zaitan maf'ul awal qaiman maf'ul sani Bagaimana buat kau li Said misal untuk hasib tu di tua, hasib tu bom kan ini hasib tu ni ya mana zonan tu guys hasib tu hasib tu tu ka wal jauta khaira tijaratin hasib tu tu ka wal jauta khaira tijaratin អឺជឹងតូកនេះមកប្អូនទីសាយ៉ាងនេះអាសិតតូអតូកតេលិសាណាមកមីមឹងលិសាណាមកប្អូនទីសាអឺខៃរ៉នេះមកប្អូនទីទួយ៉ាងនេះនេះខៃរ៉នេះមកប្អូនទីទួយ៉ាងនេះជឹងញូនអាសាប់តួមកប្អូនជឹងអាសាលជំនះញូនណាមកតតាតាខបណាណាយ៉ាងលេចខងាក់មីសាឆ្នាំងប៉ាំងគេលេហាសិបតូហាសិបតូ zaitan តអ៊ីម៉ានណាចេឆ្នាំងប៉ាំងនេះ la te si ho in na bang nei ma fol tisa ma fol awal ma fol sani na chừng hasep to ni ya mana do nan to ni ni senang na chừng asal một tờ tạ khabar ni ni asal một tờ tạ khabar ni asal một tờ tạ khabar ni ko asal một tờ tạ khabar ni hasep to at to ka wal jawda khairat tijaratan at to ka một tờ tạ talaung hasep mai mai nan khairu ni khabar chừng tuổi á tới hụt tuổi á ờ, tông pin ha bốc bà à, thì clau khel tu ờ. khel tu nữa có mà na cái ở ờ, uh, dâu mà na zonan tu gầy nó khel tu âm sa khi son này nè, dâu cái mình sa tôi làm tạm lại khel tu amron Syakhisan. Syakhisan musafiran. Ah, syakhiran maknanya musafir. Maknanya musafiran. Jeng mana amran ni maf'ul bisa maf'ul awal, syakhisan ni maf'ul sani. Ah, senang, senang. Thank you. wa qaulihi ta'ala ini kalimat misal untuk ra'a ya nih ra'a itu ya nih eh, misal misal di, di klau itu untuk ra'a kong jelek ra'a qalbiyah nan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mana juga ini senang Oke, okay, uh, eh, innahum yarawnahu ba'ida nih innahum và yarawnahu ba'ida wa narahu qariba này yarau pini zonni này yazunnu nó nó pini nó bây giờ lại bỏ nè cái giờ thì tụt bài afal zonna này phong phong cà phê nó nhụ dự là dự bố lệ phụ kia mặt ta tổ xui luôn và wa narahu qariba nhục nhục pa ma lại à, nhục ma lại phụ nó tổ ta wanarahu qariba tapi Allah khan wa tapi tam ka bin pu kai kiamat je men no kentah ya untuk paman oh ni ni maf'ul awal ni maf'ul awal jadi maf'ul sani ini ra'ahu ni maf'ul awal qariba ni maf'ul sani awal jumlahnya mubtada khabar huwa ba'id ni mubtada khabar đó ni ini cái huwa qarib mubtada khabar ni asalnya tali mubtada khabar bang ya chừng phải ta không thể phải phạt này on tội thì bỏ kalima à, dần nào và akhawa tu hành này thao lại nhiều tuổi mà phồn mà nhiều erop đang xin gừng gai không Ôi, nhiều cả dần ăn tu dày tần coi mà thao lại dày tần mà phồn awal coi mà phồn xa này học lâu nhớ ờ, ok um, alim tu pa للطاعة علمت آه علمت مثال فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن فإن علمتموهن مؤمنات بوف مفعول أول مفعول ثاني ها ممتاز هن مفعول أول مفعول ثاني مؤمنات مفعول ثاني chứng asan asan chúng một em asan jumlahnya mubtada khabar hun mu'minat mungkin asal kalau mubtada khabar mungkin hun mu'minat wa qawli syair ni untuk misal uh, kalimah za'am za'am tu ni mơ dạ za za'am tu vậy mà bagaimana yo ke mana zonan tu nagai yo ke pemenut syair la za'amat ni syaikhon wa tu ni za'amat ni syaikhon tu bị bi syaikhin innama syaiqu man yatibbu dabiba sini kan biar kan hong kemainan nah lah kemainan yup tu pama lai kau ni tahaya walai tu bisai kan tapi tam kapit ni kau ni kan taha amin innama syaiqu yêu lai kang taha nan man yatibbu dabiba kan ko pa hayam habang hayam habang hayam mana như khen khan hang kemainan nah kemana như là kau ni kan taha oh Ờ, mình yêu gần ta và chữ chữ lư lư đó này họ là តើណែមែនយូកាំងតាដល់តាវើវាខែចលឹះខែចលឹះអត់ណានេះហៅមើលមួយចឹងពីនេះបោះមកអល់អវលអូខេ za'amatni ah mamtah ni ni za'amatni za'amatni ni ya mutakallim maf'ul awwal à. saykon ah ờ, maf'ul sani ni ờ, senang nak okey apa ni wa qawlihi ta'ala wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inatha kalimah cha ni ni wa ja'alu hake al malaikah hake nah. na alladzina hum ibadur rahman inasa inasa ah boh maf'ul awal boh maf'ul sani ke ah maf'ul awal eh malaikah maf'ul awal mau sani inasan mumtaz oke okay, ya senang men จึงปีนี้ขึ้นเลขาปีนี้สำคัญนี่ mà trả ពេលទៅបោះលេកាលេមកចាឡាលេជិងយូណាគេយកទៅទៅប្រាប់ប្រាប់នេះប្រាប់អស់អង្គលូបនេះនេះវាលេជិងលេគេអស់អង្គលូបយល់ទេដល់ទៅឡាងពីនេះនេះឡាងលេផុងញឹមជិងឡែកកាត់ជិងអូនណាយល់ទេlàm chừng ở à. chừng thì phong như vậy phong như thì con lại lại cắt nắn chỉ lên lên Allah công cầm mày ẹ thì con nó nì dạ ta ẹ ta có tù ẹ ta có tù đi nì họ ờ, lang lang lệnh chừng chừng ồ nơi trả là những tờ tụ lục bị bị ní làng lại ẹt thì cọt phong nhọn ẹt thì cọt lại lại cắt nó chỉ lên lên on Allah công tầm mày mình tiêu cái là cay ồ nên là chừng cho mà nó thấp ăn không mày rồi ừ. phong chừng mới chừng tế nó chừng lại cắt chừng chừng cái mày chừng giờ cái, từ giờ từ ẹt từ cọt nó thì nó chừng lại cắt chừng cái mày chừng chừng rồi đúng không nó là bạn nên nhiều phải tạm nương nương phải tại hiện nay từ đó là cái mà trả là rồi lang lại ជឹងទាំងពីរឡើងគាត់អានផ្លែវអូខេថោតួមានហៅហៅណាមយើហៅណាមយើទីជូទីជូហាហាចៅទូហាចៅទូនេះហាចៅទូហាចៅទូនេះ zonan tu នេះតំពីមិនណា zonan tu ហាចៅ hajautu. Uh, Pemnut si ilahat baru kuntu qad kuntu ahju aba amrin akhasi qatin hatta alamat bina yauman mulimmatu. Ờ, chừng bạn như là việc việc cao này. Toประมาณ là aba amrin đi ni ji haten kong chit net. tên kong chit việc việc hatta alamat bina yauman mulimatu tetapi apabila kau mentayak belamai nyu nak kenya kau paman oh dengan eh nương kau nak ipan hal nyu ni cip puma cip net oh na tapi mentap belamai tuh nyim lui oh tuh peng oh nan eh mana hanya nan ya lệ kau tu paman lệ apa amrin hatin lệ cip net lo tu mjet jauh kau mai tapi apabila hatta alamat alamat ni asabat bina yauman mulimmatu mulimmat ni uh, musibatnya ni au balaknya ni tetapi dipilih saya hinggap dia belanak ya kau teh maka nyonan hoken yau ka kau peman lai hatian kong je o nah mana jeung maf'ul awal ni boke aju aba maf'ul awal akha maf'ul tsani ya okey maf'ul awal maf'ul tsani ya lekan ngap misal senang Hajau tu, Hajau tu, zaitan qa'iman oh, senang kalau tidak lafal si iya deh thì maf'ul tisa maf'ul awal maf'ul sani Hajau tu zaitan qa'iman yo ka tu zaitan qa'iman sebab mana aja kau tong pin cek cek cek di sana sana kau ya untuk senang tu nah sebab pe mana ada pe misalnya za'am tu zaitan qa'iman kau pin ini hasib tu zaitan qa'iman khil tu zaitan qa'iman رأيت زيدا قائما علمت زيدا tu زعمت زيدا قائما جعلت زيدا قائما tục viết Hasan với San có hầu như thế nào al kulub hả cái do lên mà nói như tệ tông không kulub Ni ti cuh ti pan atat tu atat turi Yau ka kalimah zonantu gai. Atatu yau ka kalimah zonantu mana yau kau. Okey. Atatu zaitan ka iman senang pang ni. Atatu uh, eh, zaitan ka iman. Uh, hmm, atatu zaitan ka iman. Jeng zaitan ni ke maf'ul tisa. Ka iman ni maf'ul titua. Pernah mana bet. fala ta'tutil maula syarika kafil gina walakinna man maula syariku kafil utmi មិនហើយឡាហ្វាឡាតទូទីនេះហឺតប្រមាណឡាភូមាហឺនឹងកាងកងញមៃតមើរួមមកហឺទីតហឺកយ៉ាមតាជួយតប្រមាណឡាភូមានឹងសែមជួយហឺកយ៉ាមតាញមៃតមើមិនអិនហឺមកជីរ៉ាហឺមកតមើរួមមកហឺតើតពីឡៃវ៉ាឡាគិនណាមិនម៉ៅឡាយូលេភូមាកងចិត្តនិតនឹងសារីគូកាហ្វិលអ៊ុតមី Utmi ini fakri ini. Mang cái mà Adam nó. Bây giờ Adam wujud nè. Chứng yêu lệ phu ma con chích nít nan nan phu ma con như mai gì ra hư như mai en hư như mai tâm rùm hông hư thì tốt hư hàn nà hòa nghỉ băng luôn <laughs> là Sari nè. và là maula syarika kafil gina Sari của maula syariku ốt utmi. Chứng mà na utmi ni al-faqr al-faqru kan. một họ chưng mọc ô tisa này mau la tisa mau ô sari kaka này ya chưng mọc ô oke di di pan ya di semlan di semlan nih haki kalimah hap, hap, hap nih fi'il amat lahut mengyih yuf af'al qulub lah hab nih nah huwa haba yahibu ya jeng oh <laughs> hab lahut mong iya ting mana hab di lang mana iftarit nana o oh, tele hab annaka malik hmm, hab annaka malik hmm. jeng eh, fakultu ajirni aba malikin wa illa fahabni imra'an halikan maknanya fahabni ini maf'ubah maf'udisa nih ya mutakallim ya maf'udisa maf'uditwa Fahab ni imro'an halikan ini halikan maupun itu. Hmm. Nah, imro'an ini maupun itu. Jeng mahalikan ini naat men. Jeng fahab ni ya ini mutakalim imro'an ini maupun itu. Imro'an ini maupun itu. Halikan ini naat naum imro'an ini. Hmm. maknanya la faqultu ajirni tổng có hai và hơi apa malik và illa giờ lại inan o hư hư pa ma này vậy vậy lại cầu ní ta khơi dần lên lại cầu ní pina sai chỉ hơi gan cũng pina sai hư tổng có nè chừng pina hạt này cái bray ôn nè do cái Quran và hạt là na mình là tung cà rốt mà hạt nó hạt bray tapi hạt nên hạt hạt afal kulub nih cái mà là bray ôn nè احترام قلنا لما سورة سورة كافينا فهب من لدنك رحمة ha فهب لي من لدنك chừng hập làm con á uh, chừng hập nó hập vì mà nào gầy ạ tì và ạ tì tôi bị hập nên đi phạt nên bởi mà nó iftaret ta khỏi dần ta chỉ tu họ ta chỉ tu mà na Ah, man af'a qulub ka di hablof di hablof di hablof eh, kalimah wajadana ataupun wajadtuna wajada kene tajiduhu indallah ni tajiduhu indallah wa khairan maf'ul awal oke hu maf'ul sani khaira ha ah, khaira ya ya senang kan vậy là chạy mình sang thầm đá vợ chất tu dày tấn có ý mà nào senang <laughs> và chất tu dày tấn có ý mà maful awal maful sani senang chứng hả bố con ni afan kulub mai thao lệ tua maful thì sao maful thì tua vậy và câu lihi ta là innahum alfau aba ahum to lin thì hợp lô xa à? bố maful thì awal cái à innahum alfau aba'ahum maf'ul awal pronoun tolin maf'ul sani maf'ul sani giờ là kinh senang sẽ nắng giao thì thường á tàu này mà alpha này chạy cái alpha tu dày có iman mà có iman maf'ul lisan maf'ul titua senang pang họ bahkan nyone tale tua tua maf'ul itu nih itu. Zaitan ah, tara itu zaitan iman. Ni senang. itu hapluh tua, ni tong pih itu pa. Taraitu zaitan maf'ul ka iman maf'ul tua. Raitu je mana le yakinnana af'al qulub. Wa qauli syair ta'allam. Haplok lau, ti haplok lau ta'allam. Kenal af qulub ni dua kalimah ni fi'il amar lahut bang ya. Kalimah tisa hab hab ni ni. Hab hang ta'allam ni ni. Yok tu fi'il amar jenan lahut bang ya. Jenan kan mung jeung af'al qulub na na năn ở thì mà một kegangan kio ti đấy mati ở kede kio dần na ngạ à azun nô có ho ke ok tapi chane bo ching o che yep tai mi à, tuần này này tuần này fi'al phải làm nan mo ya chừng uh, mà nà như lại ta lắm mà nà như cái ẹ làm ok cú nè kalau kalimah allama ta'allama yata'allamu ta'allam ku alam ya zahid ku nah tapi ta alam ni quay mình là cái ai làm hả quay thao vậy hả ta'allam shifa an nafsi qahra'atu biha fa bali bi lutfin fit takhayyuli wal makri maknanya làm quay thao ấy, công ngạ về cái group nên group group giờ lại tai nên nhiều nhiều pi nhiều thật gọa nên qahra'atu giúp không như vậy ô ta hỏi tai khăn đi cùng số số lốt quay những đi chui à như nên ngạ về tai như xem tai khăn cái ya ya yo yo yo yo top nhiều yo top nhiều rồi chừng pin này khen maful awal shifa a maful awal maful thani qahra oh, senang menan oke ok. Giờ là khen tiệm misan cái gái là e ta'allam zaitan qa'iman giờ là khen misan senang menan ha ok salah cahaya chừng rồi nịp khen khai lại vậy ra ca nào dần ná ờ, ờ. hầu hộp lọc tuông lopa ấy tông kia tông kia lót ba rồi hơi hơi là giảm lộ Lupa ya deh. Ah, à, terkelau lupa. Lupa, terkelau lupa, lupa. tapi pinin yukir pautat ke kenkan wa iza kana zonna bimana ittahama wa ra'a bimana absara wa alima bimana arafa lam tata atta illa ila maf'ulin wahidin nahbu zanantu zaitan bimana ittahamtuhu wa ra'aitu zaitan bimana absartuhu wa alimtul mas'alah bimana araftuha nyukir kan pautat kenkan lah bimana zonna nyukai makna ittahama top mà hokan ít pamano mà mana chót, rồi roa ni bởi mana absara con dạ, dạ. <laughs> chỉ yêu là roa à, ru ru ya và sariya ham kanin nan roa ni bởi mana bo hong ta man hokan le bo hong tai o bom kanin chỉ là bị le bo hong tai le roa tu ka to i phần bo hong tai man có dễ hơn thì màn luôn ok vậy nhân này nè bo hong tai hay sao cái roa tu ka fin mischief bo hong ta mới nè cái đấy bo hong tai man nè có chỉ yêu là roa ru ya qalbi ya ru ya và sariya nè ពេលនេះខិនខានឡាហើយពេលនេះរអាញពេលមិនណាអបសរពេលមិនណាបោះហុងតាកិនបោះហុងតាអូព្រោះណាវ៉ាអាលីម៉ានេះញូពេលមិនណាអារ៉ាហ្វាមិនអូកិនពេលមិនណាយ៉ាកិនអូឡាំតតាអត្តាអ៊ីឡាម៉ាហ្វអ៊ូលិនវ៉ាហិតឡាំតតាអត្តាអ៊ីឡាអ៊ីឡាម៉ាហ្វអ៊ូលិនវ៉ាហិតយូតាអត្តាណៅទូម៉ាហ្វអ៊ូលូណាម៉ាហ្វអ៊ូលហាសាមិនយកកទៅឡាហ្សូណានទូហ្សៃតាន់ម៉ាណាអ៊ីតតាហាំទូហ្សៃតាន់យ៉ាតត Ra'aitu Zaidan biman absatahu kaboh. Ra'aitu Zaidan fil masjid. Alimtun mas'alah, araftu mas'alah ni, araftuha. Nah. Jeng habina kana nyu pe mana ya ni nyu mah kota Anna ustani tela zonna akhwatuha nyum ta tua tisa af'al qulub, di tua af'al at-tasyyir. Di tua at-tasyyir. tasjir oke. titwa af'al at-tasjir hmm, titua af'alu at-tasjir Oke, mana af'al at-tasjir ini taf at-tasjir at-tahwil. at-tahwil. Hmm. Masalah ai tahwilu say'in tahwilu say'in min halah ila ukhra ila ila ukhra mana jib selih jadi asasa najeng gawe wana tahwilu say'in min halah ila ukhra nane kong jeli af'al at-tasyyid tahu ta viên ta xí để chăm vô cái trứng kìa thôi hả ô ta ho trở lại nè nè ô ta ho trở lại nè nè senang pang misal senang pang pangnya sayyara zaitun at-taqiqa khubzan ok kan ini tepung mana sayyara zaitun nyu nyu slis tepung này ataupun yang jeng nau jeng nong pang កែប្រែនេះបងជិះតាវីរុសៃអិនមិនហាឡាអ៊ីឡាអ៊ូរ៉ានេះតប៉ុងមិនជិងតាវីប៉ុងនេះណាជិងនំប៉ាំងយ៉ាងណាមិនមានសាលណាតជាតាវីរបស់លេតាវីគេទៅលគេកានេះកែប្រែតប៉ុនហែផ្លេះដគេគេមិនណាពេកកាងយ៉ាងណានេះញូលមើកាលីម៉ាណាវូចាអាឡានេះចាអាឡាមកានេះញូគេមិនណាគេចាអាឡាមកានេះអេតាកោតាណា Rabbana ja'ala ini tasjid nih. Ya tasjid ini jadi ja'ala kau hukun nih. Nih utahol ja'ala zaitun at-taqi khubzan. Ya chung pika ni ja'alun malaikah ke. Iktikad kan. Tapi ja'ala ini kleh do ataupun jeng. Nah, lang jeng kau hukun việc ataupun ngạc ataupun kè pre mà nó z nó nhục nhục nhục chừng nằm băng nó ha nhục chừng bông nó chừng nằm băng chừng ja'ala ini sayara ini có ya af'al sayara nih. Ratta tisa ja'ala titua ratta titlau di pa sayyara tilemu wahaba, Oke. Wahaba ini bagaimana berai ini? Nah, tasjid. Apa? Selantol. Oke. Jeng tisa nyu af'al at-tashyid thì xa nhưng mà cái oh ja'ala ya ka Allah là cái ờ uh, faja'annahu haba am mamsura haba am haba haba am mamsura mamsura oh, ni ja'ala ini ini mana jeng nih wa qatimna ila ma amilu fata'annahu haba'an mansura mana mung kafir như lại nhân akhirat này toh amal ibadat nyup loh po nyup amal ibadat po nyup jeng ki jeng ta sok ta sok ni jing ni bini jala jeng sayyara ini ya po jelek tasyir ngene mana maf'ul disa jadi maf'ul di dua maf'ul disa maf'ul di dua oke okay. uh, eh, wa qala ta'ala radda disa Dituah radda ya nih. Af'an tasjid ya nih. Yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ah, maf'ul tisa kum maf'ul dituah kuffara. Senang kan jalur ya kan. Nah. Wa qala Allah taala di diklau, diklau kan ini radda loh ya, dituah radda diklau gitu. Diklau ittakhadha. Ah, ittakhadha. Ittakhadha. mana watta khazallahu ibrahim khalila mana Allah ជើងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជាកាប៉ាណាំណាខាលីឡាកាប៉ាណាំអញ្ចឹងមកហ្វុលអវលគេអ៊ីប្រាហ៊ីមមកហ្វុលអវលខាលីឡាមកអនទីតួវណាវនេះមានសារនឹងច្បាស់ជើងនេះសយតទូអទីណាខាហ្សាហ្វាន់មនកៅមឹកលោដល់ងាក់ជើងកែបងកានេះជើងលោវិញណាតែពេលតាស់វីលយោ pre nhau à atau chừng nhau nghe chừng ừ. chừng kia vợ ừ. à, chừng chừng kẹ ờ. vậy này à. tipa nhau wahaba kalimah wahaba ni wahaba ini perai kan ini hab hab kan ini chong mana hab kan ini uh, mana nyu takhayyal atau iftarit wahabanillahu fata'aka wahaba nillahu فيتا آكا نيجن يا متكلم ني مفعول أول فيتا آكا ني مفعول ثاني ជាងពីនេះវ៉ាបាពីនេះពេលណាអតយនេះអតយនេះហ្វីតាហ្វីតាតាមណាគេលេះបងញៀមតើលេះបងទៀត លេះបងនេះហ៎ស៊ីថានេះប្រលេះបងនេះណ៎នោះនេះលេះបងចាំឡែកនោះមិនលេះបងដោយសារឧបមាឧទាហរណ៍តែអូខេ Lohia af'al qulub 60ជាង af'al apasyir លមើលមើមើខ្ញុំទេតួក្លោប៉ាលមើសយរ៉ាយយចកបើសយរ៉ាទីប៉ា sayyara chừng af'al tasjid ism sayyara yawqala sayyara sayyatu atina khazafan sayyatu atina khazafan khazafan ini maf'ul awal maf'ul sani chừng af'al qulub lupa af'al tasjid ism hiện pi bạn senang mấy bạn eh, af'al ahkam afalizon, wa akhawatiha biar hukum feen zonatan akhwatuha hukum tidak hukum menahu nih hukumnya hukum fikah nah hukum fikah nih wajib sunat makro haram hukum nih raf'un naspon, kaftun jazmun Wa'lam anna li af'ali hazan bab salasa ahkam. Oh, maknanya boleh tahu fi'al zanna wa akhwatuha ni lau hukum. Tak lau hukum. Al-awwal al-i'mal wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Al-thani al-ilgha wa huwa ibtalul amal lafzan wa mahallan li ta'fil amili bi tawassutihi aw ta'akhurihi. nahwu zaidun zanantu qa'imun wa zaidun qa'imun zanantu wa huwa jaizun la wajib Ok. Tuana wala yajuzu ilgha'ul amili an mutaqaddim. Nahwu zanantu zaidan qa'iman khilafan lil kufiyyin. As-salih at-ta'liq wa huwa ibtalul amal lafzan la mahallan lima ji'i ma lahu satrun kalam ba'dahu wa huwa chương uh, ờ, hukum zanna wa akhawatuha nhầm tạc lao i'mal ilgha ta'liq thế nào là i'mal ilgha ta'liq i'mal ilgha ta'liq chương tiếp bài bằng hasa hasa uh, ờ, al awal i'mal hake i'mal ha chừng afal hà dần phạm tao thì sao như là e mà liên đi al e mà em mà như amal thâm đa này yêu cái lệ zonan tu dạy thần co iman bốn al iman wa huwa al aslu wa huwa waqi'un fil jami' e mà liên waqi'un fi jami' nah wa jami' cái này trở lại cái wa jami' cái này maknanya uh, af'al qulub có nyu i'mal af'al at-tasjid ko emal guys nan ibi manajami bininan uh, af'al qulub hang af'al oh, ke at-tasjid ni otahar jelek zanantu ni zanantu zaidan qaiman ni emalin wa huwal asya ni i'mal ke bonan ni maf'ul disa jadi maf'ul itu i'malin karena zanantu ni af'al ke ni qulub ya guys Ron af an tasyi ro di utha leke jawganinan sayyartu at-taqiq khubzan. Nih. Ini maksudnya wa wa huwa waqi'un fil jami' nih. Maknanya af'al qulub kan i'mal zon zonan tu af'al tasyir kan i'mal guys. At-taqiq mà tisa qabzan maf'ul tidwa. Ni ya ya i'mal wa al Awal al-i'mal wa huwa al-as. I'mal ni ya misal juga nih. wahwa waqi'un i'malan nyuhuk ya tongpih semum ta af'al qulub ataupun af'al tasjid tabahyana titua as-sani al-ilgha hakik yu ilgha nyu ta'rif ni wahwa yu ilgha dan ibtalul amal lafzan wa mahallan makna ibtal mengi batal amal mengi lafzan dan mahallan lafaz nyu ka batal mahal nyu ka batal gai lebih nyu ka batal gai Yêu kia li tọ fil amel. Cái do lại amel là man ye. Yêu kia chừng là man á. Bita wasutihi bita thì amelan. Au ta akhurihi thì amel to atai. Nah vô này dây tuấn giờ nan tu cọ một này này. Tìm những el gọ. Al el gọ. Nó khá lại và huwa ibtalul amal lafzan wa mahallan. Tiếp misal là dần dây tuấn tu này dây Lonau zonantu zonantu okay ka imun ha ờ, okay pini el go ini ngkan ni zaitan mani ni ni zaitan ka iman ni yo ki ching el go a ni li to fi amil bi tawassuti cái do lại amil nhưng mà to trong cơ cái này chỉ là một tờ thá cái này khabar amel nhưng mà to trong cơ này này trong cơ này này oleh hinan tal ya amal ya el go ya mana kaisal ta ya chừng el gọi do cái chừng el gọi cái là là cái do là amen như tôi chấm cờ này nếu amen lấy tôi awal lấy thao lấy mà chấp amal nhé rồi năn tôi dạy tầm coi em ăn á tên mới này ờ ao ta akhuri hi hi hi nên năm lấy amen lên nè na vu dạy tuấn coi em muốn rồi năn tù nên nè ao ta akhur amen lên dạy tuấn coi em muốn ờ rồi năn tù chừng amen nhưng mà tôi cả to vợ ni ta'akhurihi ni ta'akhur amir e chừng ni Arab chừng mubtada khabar thamna bana mubtada khabar thamna bana kaya amal yuktal ya ờ. wa huwa hakik wa huwa nama lain ni ah ờ. wa huwa tu wa huwa huna nama ờ. lain <laughs> ah wa huwa nama lain ni ni ni wa huwa al-ilqa' jaiz la wajib ni kan la ibn em gọi này chả ý số kênh vợ chẹp ồ mà nán như lại thế lại dày tuần rồi nan tôi coi em muốn chả ý hầu từng nghe chả ý nó cái này vợ chép cho tôi cho nan nó khi lại khi lại em ha có giàu hầu gầy này này khi lại dày tán rồi nan tôi coi em ăn cả hầu gầy ní em mặc sốt để chả ý xin nè chạy độ chạy rô phô rồi chả ý hoặc cái là vợ chép đó nè chạy là sắp cả hầu chạy độ phô cả hầu nên mặc sốt là chả ý hầu thua thua à và el وهو يعني bố này بني لا واجب hay biết là واجب sẽ lấy tiếng ồn này واجب như này rồi nan tôi dạy tận coi mà này واجب như này sẽ lấy tiếng ồn là phải dạy tuần coi môn tiếng ồn à à al asbi ấy à lấy tiếng ồn tapi jadi chừng jaiz mình là واجب chừng mà ibarat tạm như vậy nè chứ bay hết à trong ô chế dạy tuần rồi nan tu coi môn gấu dạy tan rồi nan tu coi màn cầu mặc nghĩa công mặc số lại jaiz này ni cái đây dày tuần co em muốn giờ năn tu cả hậu dày tan co em ăn giờ năn tu cả hậu hậu tung tua tua pin ni chạy dày tan cả hậu pin ni chạy co em ăn cả hậu hậu tung tua tua cho nên ngay pin ni dày tuần cả hậu dày tan cả hậu hậu tua tua ni mắc số là hua hua el gọi nên cha izon là và chép tại vì giờ người lái kháng chiến à lái kháng chiến ôm nhà pin ni mới asal sau lại vật chép chứ tìm nhà mới xa nên nè amen tôi trong cái hơn amen tôi à khi gang này khen kha lệ chạy na sắp khang chiến à ta vô chạy rồi phô khang chiến à đây là khang chiến cái đó bên này hà bên này tôi ta phải sắp hai khăn chiến nên bao như lại này và elgo al mutaakhir aqwa min a'malihi e elgo nan mutaakhir elgo kan amil elgo amil mutaakhir ni ni amil mutaakhir đấy mà maknanya elgo mutaakhir ni aqwa min a'malihi meni elgo le pa de zaitun qa'imun sunan tau ni khang jieng qa'imun sunan tu bon ni la bi ni ibaratnya la wa elgo mutaakhir ni mutaakhir amil a mutaakhir ni aqwa min a'malihi aqwa min jala zaitan qa'iman sunan tau jadi ni ni jadi ni aqwa ah jadi ni zaitan jadi pa ni hau gai zaitan qa'iman giờ nan tàu kahau gai tapi jenis ni at af le nan apa ni ada manjian dengar ni ibarat tak lah ni wa ilga mutaakhir chạy là wa ilga al amil mutaakhir nào mình nang tăng hơi thao al mutaakhir thao kìa wa ilga al amil al mutaakhir akwa min a'malihi hi nào, lại ngai à? à el ilga wal mutawassit bil act, ah والمتوسط سهل والمتوسط العامل تعليقنا والمتوسط العامل بالعكس ني بيني نخلع بيني زيدان زننت قائما نيو برنيب ولا والمتوسط ني عامل متوسط ني بالعكس جنيب جنيب نبغى لا جنيب أقوى أني إلغو أقوى أني إما ọt afo ni tibi này, ni là amen tôi chấm to cham kewa eman okwa ni eman ni ni okwa ni ni ni ni okwa nhục cao vợ dây tán rồi nan tô coi mình cho nên ốc và này nên cái lại ốc và cho nên ấp áp vợ được mấy vậy là tao xuất vô cái chừng nào cái vô đấy như tổ trệ luôn đi à sang vô này tổm mạo, tao bây giờ tổ chấm cái tổ trệ thôi không có ở lấy như ăn khang chiền tenkana ini nyamai to pia chungga mo ini mano kia jadi jadi to che na nyata nga ki na bun yak nyato đó nó như tao cái đất na yak kai nó nó ok rồi nào wala yajuzu ilgha al amil al mutaqaddim ok ni jahla amil ini zanantu zaitan qa'iman này wala yajuzu ilgha al amil al mutaqaddim này zanantu này mutaqaddim này là này là giờ chu dù na hồ giờ năn tu dày tần coi mình vừa chép lệnh giờ năn tu dày tần coi mình bao nhiêu tần như nè khi la phân lên cô phi yin chính từ ra từ phải na hấu nhầm tờ tua mà sập mà sập po sri yin không mà sập cô phi yin mà nãy nhưng mà sập po sri yin là giờ chu el go al amel al mutaqaddim na hồ giờ năn tu dày tần coi mình là giờ chu el go thế hậu ek lại rồi nan tu dày tun coi imon o nan mas hap posidiyin tapi mas hap kufiyin mà cái lại chứng hả à rồi nan rồi nan tu dày tun coi imon mas hap posidiyin sao nhưng mà hai khăn gì ra đây tôi lại rồi nan tu dày tun coi imon à giờ lại tệ tao á mà nó mas hap posidiyin lại vừa chép bằng gì này rồi nan tu vừa chép nó sắp bằng gì zonan tu zai tan ko iman wa chep mungye to be ku fi yin wa la harus men khen la zonan tu zai tun ka ho ko imun ha ha ko imun ka ho ai hai thằng gì em nó chúng tôi ta không bởi của nó nhưng nó nói biến như tí à mà lẽ tật lóc asal rồi như vậy lấy một tờ có phải bao đó giờ năn tôi là el gõ bữa nào ở à, đây ừ, ừ. là mà là là hà nào nên chỉ là này này, jenis ni tu bi maf'ul bihi mahallan nam dan jelas ni ni fi mahalli nas maf'ul maf'ulain nam Arab tu hanya Arab tah je lah zunan tu zaitun qaimun chỉ là kufiyin jelas ni mubtada khabar như này là này, tebele jumlah mubtada khabar ni fi mahalli nas ini hai abang ga fi mahalli nas maf'ulain à erop ta hả xịt nhất đây chữ này nó sao năng <laughs> tôi phiên tôi anh su erop mình chừng gì erop nữa nè đến bên này mubtada khabar tapi lebihnya nana lafaznya nan tali mubtada khabarnya itu lebih thonya nan nasa kong lebih to nya lebih nyem ta lebih to apa tu isim la talau na lebih yo na hasala fo hasa lebih ni là mazhab à, cái em nó mazhab kufiyin nó à khi lo cậu nó như hút cho cho cậu cho cậu nhỉ tên là era ta hết xin <laughs> ya ya ya nana ya ya la ya o ma sap bosir ya kang ji kang ji yang tetum bia te to ga ke yenan ya kang ji trên te pa thua ya hau kom ti sa al Emal ti tua al ilgo ti klau at ta'liq à, ha hakik yu ta'liq ni à, hakik yu ta'liq ni okay ta'liq kata dia lai potak kata dia lai at-ta'liq wa huwa ibtalul amal lafzan la mahallan mahal tu tu nasab dia kong ni ha li maji yêu kia jingin nana kayo li maji ma lahu satrun kalam ba tahu là la hatai nyu nam ta ta kalam to hatai mong nyu nan hasil kat sarah wa huwa wa huwa Wahwa nihako này Làm ibtita ma nafiya la nafiya in nafiya hamza istifham tuan ka safhati hatai này cái ni kaunu ahatin maf'ulen isma istifham nahwu alim tu ayyuhum abuka chừng là mơ cái xá tôm giờ làm xa tua lao pa là nam năm yêu ta'liq này yêu ta'liq gitu lah kata ta'liq ini wa ta'liq as-sali at-ta'liq wa huwa ibtalun aman lafzan la mahallan mà nah maknanya lafaznya tal tapi mahal itu aja kong giao kia cái do lệnh ta cái ờ, cái do lệnh ta cái liya chi liya chi ma lahu sotron kalam pak tahu pak ketahu ni honam lain ni tahu ni kan mengtapang ibarat ni pak tahu ni pak ta amel na al amel, pak tahu ni na cái do lại ta cái cái con nhu mai nhu hạt mai hạt tay mang amil lên Asyik kat tabang e, ni pak tahu ni pak ta al amel, Okey. Pak tahu pak ta al amel Amil ke zanna wa akhawatuha. Amil ka le zanna wa akhawatuha ya. Wa akhawatuha. amil jannah wa akhwatuha wahwa kini wahwa ini <laughs> wahwa satrun kalam nih malahu satrun kalam nih wahwa sehla allazi lahu satrun kalam wahwa wahwa allazi lahu satrul kalam oke okay. mana hakik sot pola menyuja to talau ya bo timnya hamzah istifham wi menyuja to talau nyu lahu satrun kalam mana lahu haqqun fi fil fi fi fil kalam haq haqqun fi awalin kalam lahu haqqun fi awalin kalam ko huwa ya wa huwa yani allazi lahu satrun kalam tisanyo hai ki hakik ya ni lamun ibtida ni tisa lam ibtida Thêm như sang tiklau uh, al à Ah, tiklau. Al at-ta'liq. At-ta'liq. At-ta'liq. Chứng at-ta'liq khan kanila huwa huwa ibtalun amal lafzan la mahallan. Là phó nhúc tal từ mấy mahal to yêu công. Yêu kia cái do lại như to tại mà ame lên đi. lam ibtida ni ni zonanto amelo ni zonnaw akhawataha taimyu ni ni ni lam ibtida ni ni tisa lam ibtida yêu khi kịp tao tisa thì lam lại làm ibtida ni làm lamun ibtida yêu kata lagi zonantu zonantu la zaitun ini la zaitun qaimun À, ni bớt đây à, tạ li con à, này eptolol amal này lọc giòn lọc giòn cái này nè na sát bên này lọc giòn to amal lọc giòn nghe tapi mahal hô at hô talo to na sát vô công cái vô là na sát à mahal là tại một giòn nan đấy mahal nó nó sao đến bên này giòn nan tu là dày tuần coi emon to lọc giòn bên này lọc này hô tệ dày tàn chừng ồ cái do lại làm như mơ mà này giờ lấy bên à. đây sao làm tao mơ mày làm như nhúc dạo to tào lao chung lai à? bao là hồ sót tôn cả làm là hồ học con phim phil awan cả làm nè tao mơ mày như chừng ít to amal à như chạy dài chạy lại theo ác lại rồi năn tu là dài tan co em ăn chừng ổ thế lại rồi năn tu dài tuấn co em môn thế này em học bao nhiêu bao nhiêu cái làm cái này ní phi em lo phải em mà ru hiền năng mình làm ấy làm ibtida ấy này rồi dây tấn một tờ đá nấy khabar nào rồi nó bỏ mahallan kìa khi mahallin nas lên, cái do lại giờ nan tao bỏ maf'ul cho kìa tôi maf'ul thế eram cái này yang tuh fi mahal ki mubtada khabar blah fi mahalli raf maf'ulain fi mahalli lên, ya fi mahalli nas maf'ulain ataupun dia fi mahalli nas sat tat masat tan khabar kaho de ela bune kaho fi mahalli ila mubtada wa khabar ni wa jumlah era ni senang wa jumlah al mubtada wal kabar fi mahalli nas maf'ulain hmm nan kaho ataupun jelek wa jumlah mubtada wal kabar. sattat masatta này này giao cái từ e rồi satta masatta mafulain nàyตัวตัวขึ้นอิวแอรับไปแล้วก็เขาก็อิวกับเงาะนี่เขาก็ลาเขามานาซามันสัตตาบอกสิอะไรสัตตามาสัตตาเขาเบิดตะเรานะมานายกองยกองเนี่ยนี่อืม chúng chừng chừng e Arab habang ka zonan tu fi'il e, wa fa'il e. lam ta ibtida zaitun mubtada qa'imun bờ, đó là jumlah này mập ta mubtada bờ này tôn zaitun qa'imun này mập à, ta fi mahalli sát maf'ulain mà sát mubtada mập sattat lên, maf'ulain tua ni gặp cảm đã istilah này kau đã istilah này kau từng ấy vì này con à, tạ liệt này hùa ibtalul ama à, cái hùa ibtalul ama lafzon lafzon nên bố zaitan chừng ô này tapi mahallan tho mình giờ lại thì lại là dạy tun coi em muốn kẻ tao thì lại kho lì tun ha và kho lì thần giờ lại kẻ tao giờ thì đi mà vậy nè cái do mahal cho nó nó sắp là từ từ lại mahal cho nó sắp nè thì lại Arab giờ phải lại vào vào ot kho lì thần Arab như kia mà tu là từ ngọn là mahal đấy ha cái do mahal tôi tôi cho con này Vâng Gia lại hộ thua à? Gia lại thì phải kho lý tốn nên liên can nên sát cái. Gia lại thì phải kho lý tốn. Mà tôi nào chỉ này chứ? À tôi mình mà tôi nào dày tốn nè. Gia lại thì phải kho lý tàn có hô ấy. Chỉ là mà tôi nào mà hal nào? Nếu này mà tôi này nào là false, kho lý tốn nè. Mà tôi nào là false. Dày tốn coi mình đi là false, tội dày tốn nữa mà Tapi mahal là nasab ở việc ấy chứ thì bài khó đi tên mà tôi nam mahal là giờ thì bài là là na lên trình lào nó bảo <laughs> là hầu là là của ta à, ta gì nan mới thế chừng mấy cái sai nan như thế giờ là bài khó à tao nào là phật à ờ, giờ là bài khó à tao nam mahal tôi lên pin ấy công chỉ lại à tao nhu nè à tao nhu tội công à mahal nhu tội công tên lên rồi ឆ្នាំងមកតែយះតែយល់ឈឹករឿងយើងយើងកុងកុងយះយកទៅឡាហៅវេលាវេលាគូវតាណាបងគេបោះឡាពីលេទៅបែគូវតុនញ៉ានអតោណាមហឡាម៉ាស្មីហាគូវតាន់ញ៉ាំតោណាអ៊ីស្មឡាមហលអ៊ីស្មឡានេះណានេះនេះយកទៅបែឡាសៃតុនកអ៊ីមុនវ៉ាខលីតុនអតោណាឡាហ្វោះណាមងឡាហ្វោះនេះបងយើងយកទៅបែខលីតាន់ញ៉ាតោណាមហលនេះបោះជាទៅឡៃមហលណោះនេះនេះនេះ Oh, ờ, gilingnya senang. Dan ini nah. Oke, ờ, okay, senang. Tiếng thì gọi là nasa thì là do cậu thì tua Mana à. ma annafiya. Ka qawlihi ta'ala laqad alimta ma haula yantikun. Alim tu ni af'al zona wa akhwatuha ni. Tuan ma ni ma nafiyah à ni. Nhà mày lahu satrun kalam nhà mày nhà mày top amel bang ni. Tuan haula yantikun ni mubtada khabar Jeng jumlah mubtada khabar ni jeng ni fi mahalli nas maf'ulain ataupun satta à, sattat à, mà satta maf'ulain dấu cái ngọ công kìa à. Jeng thì klau la nafiyah nahwu alimtu la zaitun qaimun wala amrun Jeng alimtu ni af'al qulub ni, ni fi'il và fa'il còn la ni la nafiyah zaitun era jeng mubtada qaimun khabar rồi jumlah mubtada khabar ni fima halinos maf'ulain ataupun sat uh, eh, sattat nasatta maf'ulain wa inna fiha alimtu in zaitun qaimun alimtu ini af'al qulub rồi ta này phải nó in này nafiya zaitun mubtada qaim này khabar rồi jumlah mubtada khabar này fi mahalli nas maf'ulain ataupun sattat masatta maf'ulain giúp các mình kaidahnya ya sama wa hamzatun istifham nahu alim tu azaitun qaimun am amrun alim tu ni af'al ni fi'il wa fa'ilnya ni ya ke jeng ibtal amal lafzan ka yo hamzah istifham tu mana ni jeng zaitun mubtada qaim khabar wa na Karena jumlah mubtada khabar ni fi mahalli nas maf'ulain ataupun sattat masatta maf'ulain ni atah mana ni jeng atah dia amrun kau là lepai amron atau nak tengok lafaz Z. Pai amron atau nak tengok mahal nos. Ha, senang kau itu. Ừ, chị Pi à? Sao là chị Pi? Nên mà chị Pi bạp chừng cloud này nó học công ờ, zona nào akhawa tu ha thì sa e má thì tua el gó thì cloud tạ liệt chừng cái thao mà là e má và là el gó el gó nó ibtal amal lafzan wa mahallan bang ya tetapi ta'liq ibtal amal lafzan la mahallan mahal itu vô công mình tự sắp vô công Rồi na thì nam nha này yêu kia chừng ờ, tạ liệt thì nam Wa kaunu ahadin maf'ulain, mafu thì sao? Maf'ul thì tua isma istifham. Nahwu alimtu ayyuhum abuka. Ni alimtu ni. Fi'il và fa'il ni, af'al qulub ni. Bo hamzah istifham cái ni ayyu ni. Hamzah istifham nhưng mà tu à hatai ma amel lo ni. Bo ni cái đây là ba tahu cái là nhập hụ ba tahu na amel. À alimtu af'al qulub fi'il wa fa'il ayyu ni hamzah istifham. Rồi hôm mokta ta Abu ni khabar nào Kerana jumlah mubtada khabar ni sattat masatta maf'ulain ataupun à, fi mahalli nas maf'ulain ya Pak. Tên nó tên này xóa hết nè, chừng nam nữa nè. Phát tạ liệt wajibun idza wujida shay'un min hadhihi mu'alliqat. Công thì put lại mu'alliqat nam cái này nè, mu'alliqat mutaqaddimah cái 6 kanin disanyo ke lam ibtida ti to ma nafia ti klaula nafia ti pa in nafia ti mơ hamza istifham ti nam kaunu ahatin maf'ulain isim istifham Mà maknanya kele phát ta'liq nan wajib pangi hukan harujona kele ba wajib kan nè. jam cái này nan ờ ô ta hỏi là zanantu là zaitun qa'imun ini zanantu là dày tốn co iman có tạm khăn khăn lại hay vì lấy để hà sa mừng nằm như tâm ơ mái Ní phật tạ như lý và chip như và chip tạ lý hay cái và chip tạ lý nên iptol aman lọc dần Ní thế lại dần ăn tu là dày tốn co iman và chip lại như này mọi người hu ek lại dần ăn tu là dày tần co iman chứng ôm Mkanina jelek harus bahwa mkanin telawanan jelek jais bahwa jais bahwa là wajib. Tapi ini ini phát ta'liq này wajib. Wajib ba le là zonantu là zaitun qa'imun. Hu ek le zonantu là zaitan qa'iman à, chứ. Ni cũng le wajib này maksud le wajib này. Ai phiên wajib ngạ cái gai nan chứ ngô. Tên á? Ok. Min hajihi mu'alliqat cũng năm cũng gì tốt mày rồi nữa. Mu'alliqat. Mu'alliqat nào, رهنا ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التشجير أفعال التشجير نام كون كي كتا إم كانينا سيرا اتخذ وهب جعل رتانا و nhu tọ tâm ơi làm nêu khen khen ngạ tạ liệt hai khen khen hầu hầu ở bao khen và la jet kul tạ liệt và la ilgo phi say in min afal tasjid mà nãy nhu lao hô công nhu lao em mà ilgo tạ liệt không? tetapi af an tasjid nyo hot e man nyo hot ta'lik al go thế nên là giờ có thể là tasjid cái này tu đi at-taqiq khubzan này nhớ này hot e man là sao mình khi lại đi này al e man mình này vì này con ibarat tạm là wala yadkhulu ta'liq wala al-ilgha fi shay'in min af'al at-tasjid at-tasjid nam cái này đó nyo hot ha sa mình e mà lên mình ta'liq chính không teu ek lại say ya tu ataki cô khóc run chứng o <laughs> cái này năng thế đấy cái đấy cái tiếng cái này nó chứng là khen tạ liệt o lại khen chỉ chạy trong cơ ở bây giờ mới say ya rồi chạy trong cơ vừa say ya tu rồi mới taki chạy trong này không bị chạy trong này à o atapon chạy lại khai say ya đấy chạy hạt thái chạy taki không không cái này không không bị lao ở chứng o như thôi tại em hà là xa này giờ ờ, cái là em hà xa tạ liệt hấu o ilga ho sam gặp ta afan tasjid kila ina ha hota al iman sahman al iman sahman hota lik binane ko mananya le wala yadkhul ta'liq wala al ilga fi shay'in min af'al at tasjid wala fi qan bin jamid bố từ là con bin jamid do cái này vào hoa isnan hấp và ta lần jamid là hút như nan mui vì này có hút ek lại tạ không el gọt tao mơ chừng ngồi cái này chứng afan tasjid nám hap hang ta lam afang kulup tua cái chừng pan này ni hu ta e mal min ta lấy lek men gọi chừng o chừng ibarat cho hết phải ờ, ờ. phải nè bahir ha fa innahuma ni ni fa innahuma huma ni ki hap ta'allamna mulaziman sigatal amr ya ta ta'allam cả mừng chừng afang kulub bài hấp cả mừng chừng afang kulub bài và hấp tu chừng o ahibu chừng o và chép ya bài hấp mừng ya bo lần tôi khai là mình khai là hấp nè iftarit seramai ya. Mungkin mulaziman dua-dua ni sikotal amr. Wa ma atahuma kegai meng hab ang ta'allam ni min af'alil bab yatasarraf mana ya'ti minhul mudhari wal amru wa ghairuhuma. Kegai meng hab ta'allam ni khentek mudhamati ka ho mudhari ka Ya ka kalimah zon zonantu ni ni. Atau juga zon we zonna zaitun khalidan qaiman nè, này khi là ni mà thiếu này giòn na này vì này bao nhiêu lần này gai meng hạt meng ta alam min af'al bab yatasarraf hu mudore, wal amr wa ghair kan mati ka ho kan mudari ka ho ni kan la yazunnu ka ho tem nghe kan mudari ka ho kan mati kan zon có hậu tem amr có hậu gai zon halitan qaiman Superman với lại Z nó từng nah nia cũng mana la wa ma atahuma min af'alil bab yatasarraf mananya ek tasrif jeung mudhari jeung amad jeung wa ghairihima ngak jeung isim fa'il wa ka jeung mana gairuhuma oh tahap fi isim fa'il ni mati ya nah mati mudhari amadnya nih ya mati wa ya kau nih ya zunnu nih ya zunnu zaitun khalitan qa'iman ya kau zalzan khalitan qaiman zon yazid khalitan qaiman udha zon yazid khalitan qaiman chừng mà tí một tờ đấy amad như vậy ism fa'il và gây ruh ma này cái gây một tờ đấy mà tờ mà tờ ngạ cái cái chừng ism fa'il có hô rồi ô thôi cho lại ana zonun ism fa'il luôn này ana zonun zaitan qaiman hô ok nhá cho nên cái này mà thí mà tính mutore amar isim fa'il ni yatasarraf ni maksud la yatasarraf ya'ti dạ, minhul mutore wal amr wa ghairuhuma dengan nah ya lekan ngak masdar utha tisat mà Mati này mutore amr isim fa'il này ngak masdar utha zanna masdar này Johnny co iman, Ngã master kau ơi. Ni master ni Johnny. Phúcประมาณ cao lại dệt ni tụ từng. Nghĩa là rồi năn tốt đấy kauประมาณ lại. Johnny phúcประมาณ kau nan ó. Yo ka sopri kia nè. <laughs> Phúc tuom cao ó. Yo cái tiro ti phúc phải tả kau. nó là Johnny yo là như này. Phúcประมาณ cao lại dệt đấy từng. Chừng nếu ni master đó ni tipa mới master ni. Master có ngại chừng này. Nah, ini ya kong eh, ibarat tahap lewa ma ada homa min af'alil bab ya tasarraf ya'ti minhun mutore wal amar wa gairuhuma. Gai mu mutore amar kahu gai. Nih. Zan ni jai tengkau iman. Illa wahaba men af'alit tasjid fa innahu mulazim li sigatil mati. Tapi kalimah wahaba af'alit tasjid ya tak hamati ya sahan ya. Cek gai mati jengoh. Jadi gai mati teh af'al tasjid ya. Dalam Quran ialah Allah lagi ờ, wa wahabna Ishaq wa Yaqub. Ho ta maf'ul hasan. Kaya nyo ken nyo ken janim này ken af'al tasydid lah. Dia ke dalam Quran <laughs> wa wahabna wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahnahu lahu zawja. Maf'ul hasan hasan đó. Chừng wahaba này nyo ken nya cái nyo nan af'al tasydid nan nyo nak yau mulazamah si rahmati. là lahut mungkin. wali tasarifihin ma lahun mimma taqaddam minan ahkam wa taqaddamat ba'du amsilah dzalik khila yani ini wali tasarifihin kong tela mudhari ko amal amar ko amal masdar ko amal isim fa'il ko amal ini mananyu uh, e, menan ahkam hakik ahkam dipahamkan ini eman ilgha ta'liq dan ya Akamini Cloud này à, ờ, tên nghe chứ nhu âm nhu nó dốc cậu còn ăn gì ở ờ, gặp mì sáng ở tội giờ cái bài này này cả cái lan cái này ờ, này giờ năn tu này giờ năn tu giờ năn tu ô ta thì lại dày tan co iman giờ năn tu dày tan giờ năn tu co iman này này cái cái này này el gõ này khen lại dày tan coi man rồi năn tu cả hậu khen lại dày tốn rồi ờ, năn tu coi môn cả hậu vì nên khen lại dễ lại chả cái mà rồi năn tu đi chạy mà thì cái đấy một tổ đấy cái đấy thôi công như em mà elgo tạ lý cái giáo khảo này giờ cái như slishi gom mà thì một tổ đấy mình vì nên nên cái công như là lại và lita sorry vì hình này này giờ nào akhaw và tu hà này như chạy mà thì cái đấy một tổ đấy cái đấy hakan la hukumnya jauh ke hukum kali ini emal elgo ta'liq dan nggih ya kau men ni jele mati ni mati ni ya la cece masdar ngo ataupun cece ke ce fi'il mudhari atau azunnu Pak mutare cái đấy nhu ni giao cùng tụm ta elgo ka ho hamta elgo ka ho ta emal ka ho chỉ là ô ta ho chỉ là cái ờ, zaitan azunnu qaiman này này này, Nini kini elgo ni. Dia ke? Tonyo ni isim ma torek kau ni. Bila kan habang gak senang pang. Kan lai zanna wa akhawatuha nana. Jah le mati nyu nyuk lau hukum el gõ tạ elgo taklik. lại nhục cái gai mà mati ke deh, motorek ni amal ke deh. Mister cái đấy không công như tuột lâu giao công như emal hai gõ hai tạ liệt khải giao khảo này à? khi lại như này à? នេះអូនគេអត់ឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំទីឃើញមតរៈមកទីអមរហូកំនេះយកក៏អះកាមក្លោងក្លោងកានេះនេះនេះឧទាហរណ៍ជាងមតរៈនេះដឹងកាមកទីមកទីជាបែបលោះនេះនេះមកទីយ៉ាងជាងមតរៈហើយបានគាត់នេះអាស៊ុនហ្សៃតាន់កអ៊ីមុនហ្សៃតាន់អាស៊ុននូកអ៊ីម៉ាន់យកកងយកអិលកអ៊ីកានេះយកលេអេម៉ាល់យកលេអាស៊ុននូណៅអាស៊ុននូហ្សៃតាន់កអ៊ីម៉ាន់ណៅយកតាលីកយកកងយក ta'liq tệ là làm tâm mà utaha là nú, ờ, ta'liq azunnu nú la dây tôn coi một nào ta'liq cộng nó này ta biết ni mô tòa rẹ này khăn kha lại dần nào tu hà này mô tòa rẹ cái đấy master đấy amar cái đấy tông pin nó nhà aman giao cậu à, giao cậu man có giao cậu el go có giao cậu ta'liq có giao cậu họ ta biết bà là con si gó như trong trong cậu mà thì một tòa rẹ amar master xem isem fae tapi hukumnya jauh kau helai nan ya ke tepat kana kana amal jauh kau yakunu nya yakunu aman ka ya kau kun nan je tepat kau ya lo na kana aman jauh kau isem fae je lai kain jauh kau nya giờ lấy master cao non aman giao cậu này rồi khi lại dần na có nhiều nàng gầy nè chứ bài nè như nãy nó có một sự lại balita sorry phiền untuk senang tang ibarat ta balita sorry phiền zanna wa akhawatuha eh. ma lahun mimma taqaddam min al-ahkam hakika taqaddam min al-ahkam eh. al-i'mal al-ilgha at-ta'liq wa taqaddamat ba'du amsilah dzalik mana amsilah pun sebut blok na gini ya cebahin ibaratnya eh. samkan ini pang ibarat hai thau yon set gương ha wa yajuzu hasful maf'ulain aw ahadihima li dalilin blok nào lại maf'ulain ek hazaf chừng hazaf lên, tong thua cả hũ, thì ka ho au ahadihima atam hazaf khasa mang thua maf'ul ka ho gai nahwu aina syuraka'i allazina kuntum tas umun, ni af'al ke ni Kepam kan ni taz za'am tu ni af'al ke af'al qulub ya ke ha nyu nyu nyu nasab tua maf'ul lo maf'ul di sama maf'ul di tua ya ke makanya zaam zaam zaamat ni saykhon walaistu bi saykhin bi saykhin afan qulub nyo ni yana sab to maf'ul po maf'ul nyo ke to maf'ul maf'ul ti sa ti tua hazaf tong tua này ni ya kong bây giờ chú chú ju hasfu al maf'ulain ni ni po maf'ul ti sa ni tas umur po maf'ul thì sa thì tua cái ke hazaf li talilin kayam ta te le tas umuna hum hum ni maf'ul thì sa suruka ni maf'ul thì tua thế nên à mà mananya harus hazaf tua maf'ul kahau hong kau habak tau kahau kena khen hasan mengtua maf'ul kahau gai Oni wa iza qila laka man zanantahu qa'iman fataqulu zanantu zaitan ni zanantu zaitan maf'ul tahasam ni ta cu lu, ờ, năn năn dày thần nè, je leng su la hư paman hay tổ từng nan ka paman lại dễ tổ từng zanantu zaitan zaitan maf'ul thì sa mình bóp mô thì thua cái hạt dọc asanu zonantu zaitan ko iman giao ca gư mục ta khó vợ nè à? thế lẽ zaitun ko iman à, cái cái aina zaitun à, ô ta hal hal zaitun ko iman naam hau yên mục ta khó vợ hà giao yên à? ờ, nếu có dân nghe khen hà giao tua mập ôn cá hấu khen hà giao hà sa măng tua mập ôn cá hấu gầy wa atta wa atta sahibul al ajurumiyah kan ajurumiyah ono ni kan Pak hmm kayo le ibnu ajurum kan matan ajurumiyah ono matan al ajurumiyah បងប្អូនតាបច្ចៈពីហូចទៅបែបលោកនេះភេទលោនៅណេះទៅនៅសេះទៅយូលេអជ្រូមីយ៉ានេះវ៉ាអត្តាសាហ៊ីបុលអលអាជូរូមីយ៉ា min hajihil af'al អ៊ីលេប៉ូតាបម៉ាតាន់អលអាជូរមីយ៉ាណានយូយ៉ាវឡាយសាមេតូនេះ min hajihil af'al គេ af'al គេ af'al គូលូបនឹងណាកុងឡៃតាន់សិបម៉ាហ្វូលេននឹងណាទេណាទៅយ៉ាំកានេះ af'al គូលូបនឹងទូមផ្លោះប៉ា af'al តជីតណាំទេគេព្រោះណាប៉ូតាបម៉ាតាន់អលអាជូរមីយ៉ាកាឡាសាមេតូគេដែរ af'al គូលូបគេ dan ibaratnya طبعا كلامه هو كان كلامه يبان كدعونا كلامه كده توي متهاجان علماء نهو كل بين الأخفاش أخفاش نه علماء تي زمان تلاو نه أخفاش يلت لبا كلا بقى أخفاش نن أبو حسن السعيد بن مس بن مسعدة البلقي ثم البصري من أكابر أئمة النهويين بقى al-Basriyin haga ulama nahu Basriyin tu wafa sana tu tông mơ plong thế mà ăn tu corun thì tí thì cloud thế ở ờ, phai còn lại ở đây nó nè kota matan al-ajurumiyan cái là sa mẹ tôi nè ở cô lụp gầy là là tôi hay an tôi hay an tôi ở phai và man và phà cò hù hay cái tôi ở phai này gà hoặc cái em ông Potat ờ, al-Ajurumiyah Abu Ali al-Farisi gầy wa man wa faqahu ni wa man pini ni pinan Abu Ali haga ulama nahu gai Abu Ali Al Farisi cắt như yanan cắt hom ta tạm nào gai hmm. Jangan nan ibarat nan tapange nè, Hả tình nhé Và man và phà cò hù này hay man và phà cò hù Hù nam mong hay ni Afash Là hù này afash ni Hù này maf'ul afash ni Và man ni gang gang con tôi ở phai này ờ, mùa phô con ở phai này ở ali al farisi chừng tao gang con lại hay lại mà tan po ta mà tan al al churumiyah lại nó xem an nào từ ngõ ở phai lại cái đó nào Abu ali farisi còn lại cái đó nào tao gan giờ này tao gang ulama này con lại sa mẹ tôi này mừng af à, không mà mừng af kulub cái sa mẹ tôi này af kulub cái wala butta ayyakuna maf'uluha ha na mong lai này ha sami'tu mumtaz wala putta ayakun maf'uluha maf'uluha ni maf'ul sami'tu ni athani na jumlah khanh nhập cái maf'ul thì thua kalima sami'tu ni jumlah hai mimma yusma hai mimma yusma này giao ke, giao cái yakulu yusma này yakut yusma này yatakallam yusma này nếu chạy Nek misal yo ya, tapi nikah yo lo. Ah misal mong yo. Nang Mà Mana ờ, afas Abu Ali Farisi hong matan ờ, pop tap matan al ajurmiyan kala khanya sami'tu ni min à, af'al qulub khanya baga maf'ul ni dituana jumlah. Jumlah. Dis disa dituanan kalimah jumlah nó khen nhớ về cái yusma mít chừng hai Nahbu same tu zaitan yakulu kada nih. Lihat misal untuk yol. Nih, same tu zaitan yakulu kada. Đó. Chừng Afas Abu Ali Al-Farisi không pota matan al-ajurumiyah lại. mẹ tu ni nyu ni af'akulu. Nyu nasab dua maf'ul gay nó tetapi khennya maf'ul tisana jumlah nih maf'ul tisana nih zaitan saya mẹ cái zaitan maf'ul tisana bahayana karena nih ini nih wala putta ayakun maf'uluha as-sani ini maf'ul sani bahke jumlah nih nih maf'ul sani ini jumlah yakulu jumlah nih jumlah fi'liyah nih huwa yakulu takdina huwa yakulu như là nó jumlah này. Pro nó jumlah này mimma yusma' ka kalimah kong yusma yakulu nam yusmet ge te te lại akulu met ge met nó giờ lại pini lại sa mẹ tu dày tan giờ cặp trứng ôn đi cái vô lại đi hôm met đó giờ cái nó này là gặp mì san mà giàu gì đi giờ lại pini yakulu sa mẹ tu dày tan yakulu sa mẹ tu dày tan ờ, yakulu met ge yakulu met sa mẹ tu dày tan yakrau met ge سمعت زيدا يؤذن يؤذن مت nhé mệt ha yasihu à, à mẹ سمعت زيدا yasihu giờ lên này giờ dạ lên سمعت زيدا giật cặp chữ ô này سمعت زيدا yanam chữ ô cái giờ <laughs> này không mệt đâu vì này con là ibarat tapi wala putta ayakun naf'uluha asani ni asani ni yakulu ni mimma yusma cái yusma yakulu dạ yusma mệt yaskut yusma yaqra dạ yusma yu'azzinjushma ờ. cho nên hả nahbu yaku sami'tu zaitan kucing nini maf'ul awal Lohna ờ, afas Abu Ali Farisi hong Potab Ibnu Al-Ajurumnya al kala jenis ini maf'ul sani jumlah ni jumlah fi'el fi'el và fa'el ấy maf'ul sani nên nó chừng kể lại sa mẹ tôi nó nhớ mình afan cô lụp gầy mình afan cô lụp gầy à, lệ khăn tới bên ta lệ khăn nhiều hô tắc lao gà ni lại nên á chừng chàng chàng chàng yết tăng chùm hô ulama na hô cái lại bơ bơ chừng cái ibarat gà wala putta ayyakuna maf'uluha athani jumlatan mimma yushma di syarah beliau nahwa sami'tu zaitan yaqulu kadza wa qawlihi ta'ala sami'tu fatan yadhkuru jeung fatan ni maf'ul awal jumlah yadhkuru ni maf'ul tsani jeung yadhkuru mad oni <laughs> oke maf'ul tsani nan rõ dù ghế rõ dù afas abu ali farisi hông eh, một bộ tạp mà tan al ajurumiyah lại enan thì hiểu đó là mashab al jumhur mashab jumhur là hầu như là em bơ dầu dầu phi có cái em ta ulama hagang lại em ta jumhur lại chừng jumhur ulama này và mashab jumhur cái lại annaha annaha nó kia nè hà hà nè annaha sami'tu nè fa'lun fi'il muta'addin ila wahid saya bini taklik bini nam ila maf'ulin wahid nam senang pang muta'addin ila maf'ulin wahid Chừng nhé. Fa'in kana ذلك الوحد الذي ذلك الواحد الذي تعدت إليه معرفة تعدت إليه معرفة أوكي نعم مفعول ومذهب الجمهور أنها أي سمعتون فعل متأت إلى مفعول واحد منه Oke, مفعولين يوكا أفاس هون أبو أبو علي الفارسي hong pota matan al ajurumiyah lah no fa ingkana fa ingkana po oh, isim kana ni isim kana ni fa sah binina fa ingkana zalikal wahid maf'ul wahid na allazi ta'attat ilaihi ma'rifah nih kan misal al awal misal awalnya oke misal awal ha karena ini kan, sampai tuh ini nih misal awal ini sao mẹ لسمعت زيدا يقول كذا chừng mashab jumhur cái lái ha kalimah sami'tu na nasab dah sama maf'ul min jahla itu hatai mengnyo nan ma'rifah jahla ni ni yakulu ni jahla la con la to hatai meng yaku to talau meng ha, jumlah hatai meng ni ni jumlah ni ni ma'rifah Habila jumlah hatai meng ni ni ma'rifah kalimah hatai meng sami'tu ni ma'rifah yakulu ni i'rab chừng hal hokel Arab chúng mà phong sani yoga ở lai o, ồ bỏ cái này lại này phải anh ca là mạ đi phá này dày tần mạ đi phá cái giờ dạ cái kan misalul awal ni misal awalnya sampai tu zaitan yakulu kadhani fal jumlah allati ba'daha hal chung jumlah này jumlah yakulu này chừng cái hal ya này họ cần là cái anh họ cần là maf'ul sani yo na Loh ya. Ini zaitan ma'rifah nih. Kaidahnya pilih jumlah leh hadaimu ma'rifah erop li hal. Ya ke jumhulanan. Nah kaidah nahwu punya kan jumhur saola ini. Uh, eh, fal jumlah allati ba'daha hal. Wa in kana nakirah kama fil ayah fal jumlah sifah. Ayah kan ila ki sami'na Sami'na fatan yadhkuruhum. Ini sami'na fatan yadhkuruhum. Kan ini nih, jumlah le atai meng ma'rifah. Nih, jumlah ni le atai meng ma'rifah nih jumlah ni nih. Le atai meng ma'rifah jeung i'rab le jumlah ni hal. Ya ya, ya misalnya ayat Quran nih sami'na fatan Yes yadhkuruhum jumlah ini nih lẽ tại mong cái này ma'rifah ke nakirah ni fatane nakirah ma'rifah nakirah Jung jumlah erot jung kia sifah Tại nó tôi này này Thank you.